mẹ là đấng phù trợ ngươi phán rằng hỡi gia cóp tôi tớ ta mà ta đã tuyển chọn cách chính đáng ngươi đừng sợ hãi vì ta sẽ đổ nước xuống trên kẻ khao khát và sẽ khiến suối nước chảy trên đất khô khan ta sẽ tuôn đổ thần khí ta trên dòng dõi ngươi và sẽ ban phúc lành của ta trên con cháu ngươi đó là lời Chúa tạ ơn Chúa mời cộng đoàn đáp hồn tôi khát Chúa trời Chúa trời hằng sông hồn tôi khao khát Chúa Chúa trời hằng sông như nai rừng khát mong nguồn nước hồn tôi khát Chúa Chúa trời ơi hồn tôi khát chúa trời chúa trời hằng sông hồn tôi khát chúa trời chúa trời hằng sông ngày nào tôi được tìm về ra mắt chúa trời hồn tôi khao khát chúa trời chúa trời hằng sông xin chiếu rãi quang minh và chân thực của chúa để những điều đó hướng dẫn tôi đưa tôi lên núi thánh và cung lâu của ngài hồn tôi khát chúa trời chúa trời hằng sơn. bài trích thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu galata anh em thân mến tất cả anh em đều là con cái thiên chúa nhờ tin vào đức giêsu kitô vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa trong đức kitô anh em đã mặc lấy Đức Kitô, nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ có ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Mời cộng đoàn đứng. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với mười một môn đệ rằng: Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, à, mỗi khi à, chúng ta muốn gia nhập vào một tổ chức nào đó hoặc là xin vào một công ty nào đó thì à, chúng ta phải có một cái sự trình bày ước nguyện của mình ít ra bằng một tờ đơn hoặc là bằng à, một cái giấy để chúng ta xin việc hoặc là sát nhập vào công ty hoặc một tổ chức nào đó hôm nay đây anh phạm văn thắng cũng xin được gia nhập vào hội thánh của Chúa là hội những người tin vào Chúa. À, chính vì vậy, đây là một điều hoàn toàn tự do và tự nguyện của anh. Đối với người công giáo chúng tôi, niềm tin, tin vào Chúa là một điều hết sức quan trọng vì chính Chúa đã dựng nên tất cả mọi sự và đặc biệt kể cả con người của chúng ta. Vì thế niềm tin vào Chúa để được Chúa ban ơn cứu độ là một điều hết sức quan trọng. Ờ, chính vì vậy mà hôm nay anh Phạm Văn Thắng cũng xin được gia nhập vào đạo công giáo với niềm tin à, mà anh đã được học hỏi ờ, hôm nay đáp ứng lời mời gọi và ước nguyện của anh. Ờ, chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh để trở thành con cái của Chúa và con cái của giáo hội à, luôn luôn sống như những người tốt lành. Chúng ta cũng cầu nguyện cho anh để sống xứng đáng là người Kitô hữu. Giờ đây là nghi thức cầu xin và thống hối. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin cho người anh em yêu quý của chúng ta đây đang xin lãnh nhận các bí tích của Chúa Kitô và cũng cầu cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thống hối, chúng ta được luôn luôn tiến bước trong đời sống mới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thật. Chúa lời của con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đã nhờ bí tích rửa tội mà chết cho tội lỗi và được Chúa Kitô cứu thoát có thể bày tỏ ơn Chúa ra bên ngoài. Xin xưa nhận đời xung quanh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là kẻ tin tưởng vào lòng thương của Chúa và có lòng thống hối được sẵn sàng ra đón Chúa Kitô đâm cứu thế. Xin xưa nhận đời xung quanh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho kẻ theo Đức Kitô đấng xóa tội trần gian, không lây nhiễm tội lỗi và thoát khỏi áp lực thế gian. Xin Chúa nhận lời xung quanh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy và nhờ người dẫn dắt được hướng tới sự thánh thiện hoàn toàn. Xin sư nhận lời xung con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây nhờ bí tích rửa tội, được mai táng với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn sống cho Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời xung Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người này khi tiến đến cùng Đức Chúa Cha được mang lại nhiều hoa trái thánh thiện và bác ai. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới sau khi đã được Chúa Cha trao phó con yêu quý của người làm đấng cứu chuộc biết tin tưởng vào tình yêu của người và biết trở về với tình yêu ấy. Xin sơ nhận lời xung quanh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát con người nô lệ tội lỗi và cho sống trong tự do của con cái Chúa. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là anh thắng khi đã nghiệm thấy những quyến rũ của trần gian và mưu mô ma quỷ cám dỗ, biết tự nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của con Chúa, xin Chúa cứu người này khỏi quyền lực tối tăm và khi đã lãnh nhận ơn Đức Kitô, xin luôn luôn gìn giữ tôi tớ Chúa trên đường đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô là đấng cứu thế ban sức mạnh của người cho con. Để chỉ ơn ấy, tôi sức giàu cho con trong Đức Kitô Chúa chúng ta, đấng hằng sông và hiên trị muôn đời. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho con, người hồng sông và hiên tri muôn đời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa Cha toàn năng thương đến tôi tớ Chúa là anh Du Xe Phạm Văn Thắng đang xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Chính người đã kêu gọi và dẫn đưa anh tới giờ này thì xin cho anh du xe được ánh sáng và sức mạnh để anh nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của hội thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới anh. Chúa Thánh Thần là đấng mà chúng ta sẽ thành khẩn nài xin xuống trên nước này. Lạy Chúa, nhờ các dấu hiệu của bí tích, Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng và đã bằng nhiều cách sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa để bày tỏ ân sủng bí tích rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên nước để ngay từ đó chất nước đã mang sức thánh hóa. Lạy Chúa, Chính trong nước hồng thủy, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh để nhờ mầu nhiệm cúng một thứ nước chấm dứt các tính mê nết xấu và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cái Abraham đi qua biển đỏ ráo chân để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một thời một dân tộc mới gồm những người đã được thanh tẩy. Lạy Chúa, con Chúa đã được Gioan làm phép rửa trong nước sông Giođan và được Chúa Thánh Thần sức dầu tấn phong khi bị treo trên thập giá, người đã để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn người và sau khi sống lại, người đã truyền cho các tông đồ rằng các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì vậy, xin Chúa đoái nhìn đến hội thánh Chúa và khơi cho hội thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của con Chúa do ơn Chúa Thánh Thần để con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa nhờ bí tích rửa tội được tẩy sạch mọi vết nhơ đáng được sống lại bởi nước và thánh thần trong tuổi thơ ấu Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhờ con Chúa xuống trên nước này, để khi mọi người nhờ bí tích rửa tội đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được phục sinh với người trong sự sống nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin để sống trong tự do của con cái thiên chúa con có từ bỏ tội lỗi không thưa con từ bỏ để khỏi làm nô lệ tội lỗi con có từ bỏ những quyến rũ bất chính không thưa con từ bỏ con có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Thưa, con từ bỏ. Anh Du Xe Thắng Con có tin kính Thiên Chúa là cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa, con tin. Con có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa con tin. Con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa con tin. du xe cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần, đã giải thoát con khỏi tội lỗi, chính người sức giàu cứu độ cho con, để sau khi nhập đoàn dân người, con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống muôn đời. anh du xe Phạm Văn Thắng Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô Vậy con hãy nhận chiếc áo trắng này Và hãy mang lấy nó và giữ nó tinh tuyền Cho đến khi ra trước tòa Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta Để con được sống muôn đời hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh Du Xe Phạm Văn Thắng, anh đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Anh hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng để được bền vững trong đức tin. Khi Chúa đến, anh xứng đáng ra nghinh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Tiếp sau đây là nghi thức cử hành bí tích thêm sức Anh Du Xe Thắng, anh đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của người. Giờ đây, anh còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần như đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và các đấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội. Vậy, anh cũng hãy nhận lãnh sứ mệnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, anh làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của hội thánh hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người Tân Tòng đây để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho người Tân Tòng này nên vững mạnh và sức giàu để người này nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và thánh thần Khi giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi Thì lạy Chúa xin ban Chúa thánh thần Đấng an ủi đến trong người này Xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu Thần trí lo liệu và sức mạnh Thần trí suy biết và đạo đức Xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Du xe thắng Anh hãy nhận lãnh ấn tím ơn Chúa Thánh Thần Bình an của Chúa ở cùng con Kính thưa toàn thể cộng đoàn Nghi thức nhập đạo cho anh Du Xe Phạm Văn Thắng Đến đây là kết thúc Và từ giờ phút này anh đã chính thức là trở thành một người công giáo Người con của Chúa và của giáo hội Chúng ta cầu nguyện cho anh và chúc mừng cho anh Xin à, cộng đoàn vỗ một tràng pháo tay Và tiếp sau đây là nghi thức thánh lễ hôn phối. Xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý tham dự. Lạy xương con xin dâng lễ mi sa các thầy ca khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay để xua tương đến các kẻ có tội đang mong sinh thì bây giờ và sẽ chết trong ngày hôm nay thì máu sau bao đấng xưa đê xưa là đấng xưa tờ ơi làm cho chúa thương đến các kẻ ấy lạy trái tim cực thánh đức chúa giêsu con nhờ trái tim cực sạch đức bà maria ráng sơ trái tim xưa mỗi lời con cầu xin mỗi việc con làm mỗi sự khó con chịu trong ngày hôm nay lôi con và cầu nguyện theo y xưa khi dâng mình tê lệ trên bàn thờ tim xưa hãy cầu nguyện canh riêng theo ý đấng giáo hòa Lạy xưa xin ban cho con được lấy nhân các ân sai tới những việc lành con làm trong ngày hôm nay có thể gì cho các linh hồn nơi luyện ngục thì xin xưa cùng ban cho các linh hồn và có những người xin cầu nguyện hôm nay có bảy người xin cầu nguyện cho các linh hồn năm người xin cầu nguyện cho linh hồn Maria tám người xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse ba người xin cầu nguyện cho linh hồn Maria một người xin khấn đức mẹ một người xin khấn như ý hai người xin tạ ơn và có rất nhiều người xin tạ ơn xin khấn chạy đến lòng chúa thương xót trong ngày thứ sáu hôm nay xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho những người có ý xin Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Nhân danh cha và con và... Đến để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Du Xe Phạm Văn Thắng và chị Maria Vũ Thị Thu Hường, Thu Huyền. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi chúng ta cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau được mãi mãi nên một. thưa cộng đoàn, thưa quý khách, cách riêng thưa thân bằng quyến thuộc cũng như bạn hữu của đôi tân hôn hôm nay rất thân mến. Đứng trước những khó khăn của đời sống gia đình, ngày hôm nay cũng có rất nhiều những gia đình đã đứng bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ. Và chính vì vậy mà hôm nay anh Thắng và chị Huyền cũng chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, cũng đến trước bàn thờ Chúa đây và trước cộng đoàn để xin mọi người chúng ta cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho tình yêu phu phụ của các anh chị được bền vững đến muôn đời. Chính vì vậy mà trong thánh lễ này à, chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho anh chị để sống hạnh phúc trăm năm và an khang tới tuổi già như lòng mong ước. Và dâng thánh lễ hôm nay tôi cũng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ông bà, những người đã ra đi trước là những người đã thân sinh, dưỡng dục ra các anh các chị để có ngày hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tổ tiên ông bà của chúng ta. Và hiệp ý cùng với các gia đình xin lễ hôm nay, một gia đình xin lễ tạ ơn, cầu bình an cho gia đình và cầu nguyện cho các linh hồn có ý xin trong thánh lễ hôm nay. Giờ đây để cùng với đôi tân hôn, à, chúng ta cùng hân hoan hát lên kinh vinh danh để xin Chúa chúc lành cho tình yêu của các anh chị. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời Chúng con ca ngợi Chúa tam thờ lạy Chúa chúng con tôn vinh Chúa chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa lạy Chúa là Thiên Chúa là vua trên trời là Chúa Cha toàn năng lạy con một thiên chúa là trên thiên chúa là con đức lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng cõi, chỉ có Chúa là dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuân đồ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Du Xe Thắng và chị Maria Huyền, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sông và hiên trí cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca phúc cho phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi, vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa, dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở, duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ. Tài quan xuyến của làng cho chồng lo đủ, vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng. Người có giáo dục, vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạch thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của làng như vậy. Đó là lời Chúa. trong niềm vui con sẽ lành nhận dựng xây mái ấm lâu Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, thân xác không dành để cho tà dâm, mà dành cho Chúa và Chúa để cho thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa sống lại, cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại nhờ quyền năng của Ngài. Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Ai kết hợp với Chúa thì nên một với Thánh Thần. Vậy anh em hãy xa lánh tà dâm Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác Nhưng kẻ tà dâm thì xúc phạm đến thân xác mình Anh em không biết điều này sao Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần Đấng ngự trong anh em Đấng mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa Và anh em không còn thuộc về chính mình nữa Vì chưng anh em đã được mua bằng giá mắc Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa nơi thân xác anh em. Nó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc, người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ nước đầy các chum. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, thưa hai bên gia đình, thân bằng quyến thuộc, cũng như bạn bè của đôi tân hôn hôm nay rất thân mến. Khi chúng ta tham dự một tiệc cưới hoặc một đám cưới, chúng ta thường dành cho đôi tân hôn những lời chúc mừng, những lời ca tụng và chúc cho đôi tân hôn được hạnh phúc đến đầu bạc răng long, hoặc là chúng ta chúc cho họ được hạnh phúc đến trăm năm. Nhưng trong thánh lễ hôm nay, có lẽ tôi sẽ xin phép được chia sẻ đặc biệt với đôi tân hôn về một số những điểm khó khăn trong đời sống ngày hôm nay. Để qua đó là một bài học chúng ta rút ra cho đời sống của chúng ta, để gia đình của chúng ta được bình an và hạnh phúc thực sự. Chúng ta đã biết rằng sống trong xã hội ngày hôm nay, xem ra xã hội càng phát triển thì cái nền tảng của gia đình xem ra lại càng bị lung lay rất nhiều. Chả vì thế mà chúng ta thấy ngày hôm nay có rất nhiều các gia đình trẻ mới cưới nhau một vài bữa đã bắt đầu ly dị rồi Vậy thì nguyên nhân và nguyên do nào mà nó dẫn tới cái tình trạng như vậy? Ngày xưa các cụ chúng ta ví rằng một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Ở đó một đời sống xem ra có vẻ khó khăn, nhưng mà cái đời sống hạnh phúc lại bền chặt. Và các cụ ngày xưa có mấy khi mà đưa nhau ra tòa đâu. Thế mà ngày hôm nay nhà cao cửa rộng tiện nghi không thiếu điều gì cả thế mà sống với nhau dăm bữa nửa tháng lại đưa nhau ra tòa để ly dị vậy thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của nó như thế nào để rồi chúng ta áp dụng cho đời sống gia đình của chúng ta tôi xin kể một câu chuyện gọi là chuyện ông ăn chả bà ăn nem thế có một ông chồng kia có một gia đình ban đầu cũng khá là hạnh phúc. Thế rồi bởi vì do công việc, thế hôm đó ông ta mới gọi điện báo cho vợ biết rằng Alo, hôm nay anh có công việc làm về muộn, em với con ở nhà cứ ăn trước đi. Thế thì úp máy điện thoại thì ông liền chở ngay cô thư ký xinh đẹp của mình đi nhà hàng để rồi ăn uống thỏa thích và lại được cái cô thư ký đó mời chính ông này là à, là chủ tịch về nhà của mình thế rồi sau vài ba tiếng đồng hồ ông ta sửa soạn để về nhà của mình bỗng nhiên khi về khi chuẩn bị tắm rửa để về nhà thì ông hoảng hốt bởi vì cái cô thư ký đã để lại một cái vết in ở trên vai của mình. Ông ta sợ quá và không biết là phải như thế nào cả, nhưng mà vẫn phải về nhà thôi. Thế khi về đến nhà thì con chó béc dê của nhà ông nó mừng quá, nó thấy ông chủ về. Thế ông ta nghĩ ra ngay một cách, ông ta ôm lấy con chó và giả vờ vật lộn với nó và ông ta kêu toáng lên và chạy vào trong phòng khoe với vợ. Một tay thì ôm lấy vai, một tay thì uh, giữ lấy tay của vợ và tỏ ra vẻ đau đớn và nói rằng em so anh em xem cái con chó giữ nhà mình sao hôm nay nó lại cắn anh một nhát như thế này. Ông ta vội phanh áo của mình và cho xem cái vết răng ở trên vai của mình nhưng đâu có phải răng chó mà là răng cua tư ký vậy Thế thì cô vợ cũng nhanh trí với nói với người chồng rằng anh cũng xem này, nó cũng cắn em, nó làm tím cả mình mẩy của em như thế này. Thế là cả hai cùng ngỡ ngàng và xấu hổ, nhưng cũng đều nhận ra rằng à bấy lâu nay mình đã sông đã không sống trung thủy trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng đã không còn trung thành với nhau nữa và cái tình yêu của vợ chồng nó đã sứt mẻ từ bao giờ mà không hay biết. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ câu chuyện ngắn đó nó cho chúng ta thấy trong đời sống của gia đình mỗi người chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những cái khó khăn nó dễ đi đến đổ vỡ và từ những chuyện làm ăn kinh tế chuyện con cái nhà cửa rồi kể cả những chuyện cha mẹ nàng dâu với mẹ chồng, rồi chuyện làm ăn không được, rồi chuyện ốm đau, tai họa. Tất cả những cái thứ đó nó dồn dập nên gia đình của chúng ta, nó nhồi nhét vào gia đình của chúng ta. Rồi nhất là cái chuyện tình cảm của vợ chồng đã bị phản bội, đã bị sứt mẻ và chính những điều đó nó đưa gia đình của chúng ta đến bờ vực thẳm của sự đổ vỡ và nhiều người biết thế mà cứ lao vào những chuyện đổ vỡ như vậy. Chính vì thế mà chúng ta vẫn thường nghe thấy những chuyện gọi là chán cơm thèm phở, những chuyện ông ăn chả bà ăn nem rồi, chuyện bổ nhí bổ lớn, đủ mọi thứ đó nó làm cho gia đình của chúng ta đi đến đổ vỡ là nguyên nhân. Chúng ta còn ví với nhau rằng lấy chồng phải biết mặt chồng đêm nằm tơ tưởng nhớ ông láng giềng đấy chồng của mình mình không nhớ mà đi nhớ cái ông hàng xóm thì chết rồi có bảo không ạ khó có thể mà giữ được hạnh phúc gia đình của mình chính vì vậy mà kính thưa cộng đoàn hôm nay anh du xe thắng và chị maria huyền đến trước bàn thờ chúa đây để xin chúa chúc lành cho tình yêu của mình và cũng xin cầu nguyện chúng ta à, gia đình à, cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho các anh các chị để cho đời sống hạnh phúc của các anh chắc chị được bền vững. Trong đạo công giáo, luật buộc gia đình của chúng ta phải là một vợ và một chồng. Và một vợ một chồng phải yêu thương, trung thủy và trung thành cho đến trọn đời. Chứ không phải là yêu nhau ngày một, ngày hai, ngày kia chán rồi thì lại bỏ ra đi. Không có chuyện đó mà phải yêu nhau và giữ vững cái tình yêu của mình cho đến trọn đời. Có nhiều những người tưởng rằng mình đứng núi này trong núi kia, mình chưa hạnh phúc với người vợ này, mình đi tìm người khác thì tưởng rằng hạnh phúc, nhưng ai ngờ đi tìm cái hạnh phúc kia nó còn bất hạnh hơn nhiều là người mình xây dựng ban đầu. Nhưng đâm lao phải theo lao, quay trở lại thì lại không được. Chính vì thế mà phải ngậm đắng nuốt cay cả cuộc đời của mình, nhiều khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhiều khi khổ phải cho là sướng thì không biết là hạnh phúc sẽ ở đâu. Vậy thì để làm sao gia đình của chúng ta có được hạnh phúc? Có lẽ câu hỏi này mỗi người chúng ta đã từng sống trong đời sống gia đình, chúng ta sẽ trả lời. Nhưng trên hết, tôi nghĩ rằng để hạnh phúc gia đình của chúng ta được bền chặt thì cần phải có một tình yêu, một tình yêu chân chính, một tình yêu vô bờ bến. Con người của chúng ta biết mở ra cho nhau và biết chấp nhận nhau. Và nhất là khi vui sướng, đau khổ, bệnh tật, tất cả mọi lúc đó chúng ta phải biết nâng đỡ và chia sẻ và đặc biệt là thông cảm và sẵn sàng đón nhận những cái sự yếu đuối của nhau, đón nhận những cái ờ, những cái lầm lỗi của nhau và chúng ta biết chia sẻ và thông cảm cho những cái yếu đuối đó thì thiết nghĩ rằng gia đình của chúng ta mới trở nên ấm êm và thực sự là một tổ ấm. Còn ngược lại, nếu mỗi người chúng ta chỉ biết quay về đi tìm cái lợi ích cho riêng mình thì hạnh phúc gia đình của chúng ta nó không còn là tổ ấm nữa mà nó sẽ biến thành những cái tổ lạnh hoặc là những cái tổ nóng nó làm cho gia đình của chúng ta đứng bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ. Chính vì thế mà hôm nay gia đình anh Thắng và chị Huyền chúng ta cũng rất cần sự cầu nguyện của cộng đoàn và đặc biệt là chúng ta rất cần sự che chở và nâng đỡ của Chúa và chỉ có như vậy tình yêu của chúng ta mới bền vững và gia đình của chúng ta mới hạnh phúc. Vì thế cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình mới này để các anh các chị sống thực sự trong đời sống gia đình được ấm êm hạnh phúc và gia đình của anh chị là tổ ấm cho chính bản thân mình và qua đó cũng nêu gương sáng cho mọi người. Chúng ta xin Chúa và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện chúc lành cho anh để tình yêu của anh chị được bền vững như lòng mong ước. Tiếp sau đây là nghi thức hôn nhân. Du Xe Thắng và chị Maria Huyền. Chúng con rất thân mến, chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của chúng con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau, đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến chúng con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi chúng con về ý định của chúng con. Anh Du Xe Thắng và chị Maria Huyền, chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Chúng con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh anh Gia Phạm Văn Thắng xin nhận em Maria Vũ Thị Thu Huyền làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu và yêu thương, tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Vũ Thị Thu Huyền xin nhận anh Du Xe Phạm Văn Thắng làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của chúng con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên chúng con, sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Vũ Thị Thu Huyền xin em nhận chiếc nhẫn em em Em Maria Vũ Thị Thu Huyền xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh cha và con và thánh thần. Du Xe Phạm Văn Thắng, xin anh hãy nhận ngay chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân anh cha và con và thánh thần. Kính thưa cộng đoàn, từ giờ phút này anh chị đã chính thức trở thành một gia đình mới. Chúng ta cùng chúc mừng cho anh chị bằng một tràng pháo tay. Xin cộng đoàn. đoàn vâng, chúng ta cùng đứng làm phút cầu nguyện chung. Anh chị em thân mến, Chúa đã thiết lập hôn nhân trong sự bền bỉ để phát triển tình yêu và sự sống. Chúa lại muốn cho các gia đình được hạnh phúc và thánh thiện. Nhân ngày trọng đại của đôi tân hôn hôm nay, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh là hiền thê của Đức Kitô xin cho hội thánh luôn trung thành với tình yêu của Chúa Kitô để nên dấu chỉ tình yêu cho mọi người, nhất là những người sống bậc sống gia đình. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh Giuse thắng và chị Maria Huyền giữ mãi được tình yêu và hạnh phúc của ngày hôm nay trong suốt cuộc đời của anh chị. Nhờ đó, anh chị xây dựng được một gia đình thánh thiện, hòa thuận và hiệp nhất như gia đình thánh gia ngày xưa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh Du Xe Thắng và chị Maria Huyền được trung thành với truyền thống tốt đẹp của tổ tiên và dân tộc là mang trong tâm hồn lòng biết ơn, sinh thành và dưỡng dục của ông bà cha mẹ, tình yêu thương của thân quyến và bè bạn. Nhờ đó, anh chị luôn được sống hạnh phúc trong tình yêu thương bao bọc của mọi người. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh Dư Xe Thắng và chị Maria Huyền nhờ cộng tác với ơn Chúa, anh chị chu toàn việc giáo dục con cái trong giáo lý và đức tin của hội thánh để anh chị có được những người con cái tốt lành thánh thiện làm vẻ vang cho gia đình và dòng tộc của anh chị chúng ta cùng dâng lời nguyện xin xin Chúa nhận lời chúng con chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ nhờ đời sống cầu nguyện và lòng bác ái yêu thương cũng như nhờ sự gắn bó với truyền thống tốt đẹp của dân tộc của tổ tiên Chúng ta luôn là những gia đình công giáo thánh thiện và hạnh phúc. Nhờ đó, chúng ta có thể rao truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. xin Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã chúc phúc cho tình yêu của đôi tân hôn hôm nay Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà tuân đổ xuống trên anh chị nguồn ơn thánh của Chúa, để anh chị chu toàn bổn phận của hôn nhân và xây dựng một gia đình hạnh phúc thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.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 và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của người sẽ được chung phần thần tinh với người và đồng thừa từ vinh quang của người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ Chúa đã cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quang đại ban ân sủng để điều mà bi tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng Thánh Thánh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 Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, Vì này là chén máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cứu, Sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. đây là màu nhiệm đưa tin Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chen cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phung sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.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 Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho đôi vợ chồng vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình máu thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy cha chi thanh, cha đã tạo dựng con người giống hình anh cha, cho họ có nam có nữ, để người nam và người nữ khi đã được liên kết hợp nhất với nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn, thì biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa để mặc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa. Để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Chúa Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tin hữu. Chúng con này xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse và chị Maria, và tuân đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành cho nữ tỳ Chúa đây là chị Maria Huyền, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, nàng biết chung biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong Lạy Chúa xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Du Xe Thắng để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy cha Chi Thanh xin cho hai người đã kết hôn trước mặt cha, đang ao ước tiến đến bàn tiệc của cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên thiên chúa, đây đấng xoa tội trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên chúa. Xin uh, có một lưu ý nghi thức ờ, này là dành riêng cho những người công giáo vì thế mà xin ờ, những ai chúng ta chưa phải là người công giáo xin chúng ta không nhận bánh này xin cảm ơn chúng ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho các con được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa Hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng các con. Và xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loài